nếu những bạn nào mà không có cái đầu kim này thì các bạn có thể so sánh đầu kim mà các bạn có so với sợi len nè khi đưa vào so sánh thì đầu kim nó sẽ có cái độ dày bằng với sợi len là được ha hoặc là có thể dùng kim to hơn một chút cũng được ngoài ra mình dùng kéo cắt len kim khâu len nè để khâu cái họa tiết vào trong thân túi và kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu túi này đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi tùy vào sở thích của mỗi người ha các bạn sẽ móc lên cho mình một cái xích đầu tiên rộng bằng với cái phần đáy túi mà các bạn mong muốn thì đối với mẫu này của mình mình sẽ móc lên 14 mũi móc xích ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 sau khi đã có cho mình được 14 mũi móc xích ta sẽ có được một cái độ rộng để mình tạo ra cái phần đáy túi nè những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì mình sẽ tăng giảm size ở cái xích đầu tiên này ha khi có được xích này rồi các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích 1 2 sử dụng cho mình kim đánh dấu đánh dấu vào chân xích thứ hai mà mình vừa móc được nè đây là chân xích thứ hai ha đánh dấu vào đây để mình có thể phân biệt được mũi móc nè sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 14 móc vào đó hai mũi nửa kép cùng chân móc ha mũi nửa kép thứ nhất mũi nửa kép thứ hai khi có được hai mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi nửa kép và móc cho đến hết ha chân kế bên một mũi nửa kép nè kế tiếp một mũi nửa kép tương tự cho mình cho đến cuối hàng chân cuối cùng móc một mũi nửa kép nè thì cái hàng móc đầu tiên của mình nè ở cái chân đầu tiên mình móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc thì chân cuối cùng các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một mũi nửa kép nữa để ta có hai mũi nửa kép cùng chân móc vào chân cuối cùng ha ở đây móc thêm cho mình một mũi nửa kép nè ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên để tiếp tục hàng móc thứ hai móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi ta quay ngược đầu móc lại nè các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu và đánh dấu vào chân xích thứ hai mà mình vừa gây nên ha thì đây là chân xích thứ hai nè xé cái đầu kim đánh dấu vào đây lúc này mình sẽ có các chân móc của hàng phía dưới thì các bạn sẽ móc cho mình đều mỗi chân làm một mũi nửa kép ha thì đây là chân đầu tiên nè một mũi nửa kép chân thứ hai cũng một mũi nửa kép và làm tương tự cho mình cho đến hết mỗi chân ta cứ mắc một mũi nửa kép là được ha khi đã móc cho mình được đến cuối hàng nè để giúp cho cái phần thân túi của mình nó có cái độ rộng từ cái phần đáy rộng lên trên cái phần thân ha thì bây giờ mình sẽ thêm mũi ban đầu mình có nhờ các bạn đánh dấu vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên nè thì ta tháo kim đánh dấu ra và móc vào chân xích thứ hai đó một mũi nửa kép như vậy là ở hàng này mình sẽ tăng lên được một mũi móc ha ta tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc này nó cũng tương tự giống như hàng móc mình vừa móc nè đánh dấu vào chân xích thứ hai sau đó mỗi chân làm một mũi nửa kép móc tương tự cho đến cuối hàng chân đầu tiên nè đây là chân đầu tiên ha một mũi nửa kép tiếp tục chân thứ hai một mũi nửa kép chân thứ ba một mũi nửa kép móc tương tự cho đến cuối khi đến cuối rồi nè thì đâm kim vào cái chân móc xích thứ hai móc vào một mũi nửa kép thì như vậy hàng này mình cũng tăng thêm được một mũi ha lên hai xích và quay ngược đầu móc lại thì cái phần đáy túi của mình nè từ cái phần đáy đi lên nó sẽ có cái độ xòe ra rộng ra từ cái phần đáy cho đến cái phần à, thân túi ha thì các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình cho các hàng móc còn lại cứ quay ngược đầu móc là đánh dấu cho mình vào chân xích thứ hai sau đó móc mỗi chân làm một mũi nửa kép móc cho đến cuối thì cái chân mà mình đánh dấu này chân số thứ hai này móc một mũi nửa kép ha để ta tăng đều mỗi hàng là một mũi móc cho cái phần thân túi của mình nó có cái độ rộng ra hơn như vậy sau khi các bạn đã tăng thêm cho mình được nhiều hàng móc phần thân túi của mình từ phần đáy cho đến phần thân này nó sẽ có cái độ xòe rộng ra phần đáy túi của mình khi đo được là 19cm nè thì khi đo được số đo của phần đáy túi các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc cho cái phần thân túi cho đến khi mình đo được cái chiều cao từ phần đáy lên đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng á nó có thể bằng hoặc là dài hơn khoảng tầm 2 cho đến 3 cm là vừa đẹp ha đây của mình ở đây mình móc lên dài hơn 3 cm nè nếu mà các bạn muốn cho trái dâu của mình nó thấp thì mình có thể làm bằng với cái chiều rộng của phần đáy túi ha thì sau khi cái phần đáy túi của mình nó đã có được một cái độ rộng vừa phải rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc các cái hàng móc không tăng mũi thì hàng móc không tăng mũi cũng móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại tương tự giống như các cái hàng móc mà tăng mũi phía dưới á ta cũng đánh dấu vào chân xích thứ hai sau đó mình sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép ha nó tương tự giống như cái hàng phía dưới nè mỗi chân cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc là được thì khi đã móc đến cuối rồi nè hàng này mình sẽ tiến hành không tăng mũi nữa thì khi không tăng mũi đến cái chân mà mình đánh dấu nè chân xích thứ hai các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra nhưng mà mình sẽ không móc vào đó mà mình sẽ bỏ qua cái chân đó luôn ha móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại những bạn nào mà đỡ bị lầm mũi móc thì có thể đánh dấu cho mình vào chân xích thứ hai hoặc là lúc này mình sẽ không đánh dấu cũng được ha mình sẽ móc đều giống như cái hàng móc bên dưới mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa đến cuối hàng lưu ý không móc vào cái chân móc mà mình đánh dấu ha ta chỉ móc vào cái chân móc cuối cùng của những cái mũi móc bên dưới thôi và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đo được cái chiều cao nè các bạn sẽ dùng thước dây ha đo cho mình từ phần đáy túi cho lên đến cái hàng mà mình tăng mũi á trừ cái hàng mà mình không tăng mũi ở đây ha đây thì lúc này chiều cao của mình nè ta có được 22 cm thì 22 cm này các bạn sẽ chia đôi cái kích thước này ra mình sẽ lấy một nửa của kích thước này tức là 11 cm và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều nhau không tăng mũi nè tính từ cái hàng này ha thì mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được một nửa của cái chiều cao của cái phần mà mình tăng mũi phía dưới là được ha đây chia nửa ở đây nè thì lấy cho mình một nửa đó và móc thêm nhiều hàng móc không tăng mũi nè thì khi các bạn đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc không tăng mũi đây mình sẽ có được một nửa so với tổng chiều cao của cái phần mà mình tăng mũi phía dưới thì cái phần đáy túi của mình lúc này nè ở phía dưới nó sẽ có cái độ xòe ra hai phần và cái phần mà không xòe nè phần đều là một phần ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành bo lại ở cái phần đỉnh để bo lại phần đỉnh móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại thì đối với cái phần bo cho cái miệng túi nó nhỏ lại nè các bạn sẽ tiến hành giảm mũi ha thì cách giảm mũi như sau khi tính từ cái phần này móc đi qua nè thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên đây là chân đầu tiên ha bỏ qua chân này và móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép như vậy là ta đã giảm được một mũi ở điểm đầu tiên rồi nè và việc giảm mũi như thế này nó sẽ giúp mình tạo được cái độ bo nhỏ lại cho cái phần miệng túi ha các chân nằm chính giữa thì mỗi chân làm một mũi nửa kép móc tương tự chui cho mình hai chân cuối cùng ha không tính cái chân mà mình đánh dấu nè chân xích thứ hai á sau khi đã móc đến cuối hàng còn chưa lại hai chân móc cuối cùng các bạn bỏ cho mình cái chân xích thứ hai này đi nha ta không lấy chân xích thứ hai này nữa thì ở hai chân móc cuối cùng này nè các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một mũi móc thì cách chụm như sau ta lấy len lên kim đâm kim vào chân kế cuối sau đó kéo len qua chân móc được ba đường móc trên kim rồi nè đâm kim vào chân cuối cùng sau đó kéo len qua chân móc tiếp tục kéo len cho mình qua hết bốn chân móc trên kim ha lên hai mũi xích như vậy là hai mũi móc bên dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha để không bị nhầm mũi móc khi quay ngược các bạn có thể đánh dấu cho mình vào cái mũi chụm mà mình vừa chụm đó sau đó ta quay ngược đòn móc lại hàng móc tiếp theo cũng là hàng móc giảm mũi thì cũng làm tương tự giống như hàng móc giảm mũi bên dưới ha tức là mũi đầu tiên mình giảm ta không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai nè thì chân đầu tiên là chân mà mình đánh dấu ở đây nè là cái chân mũi chậm phía dưới ha không móc vào chân đó mà móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép các chân còn lại thì móc đều mỗi chân là một mũi nửa kép chừa hai chân móc cuối cùng nè móc đến chân cuối cùng rồi chậm hai mũi cuối cùng lại thành một chân ha lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua hết bốn đường móc ở trên kim móc lên một mũi móc xích thì đối với cái mẫu túi này mình chỉ giảm hai hàng móc thôi cho cái phần miệng túi của mình có cái độ rộng vừa phải nè nên lúc này các bạn sẽ cắt len cho mình ta sẽ hoàn tất được một cái form hình trái dâu như thế này đây tăng mũi nè móc đều không tăng và giảm mũi hoàn tất được một cái mặt trước rồi các bạn tiếp tục tạo cho mình một cái mặt sau tương tự như mặt trước luôn nè hai tấm y như nhau ha bây giờ mình sẽ tạo cái phần thân hông để tạo phần thân hông các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi tùy vào sở thích của mỗi người các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên có cái độ rộng vừa phải cho phần thân hông mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 được 3 mũi móc xích rồi nè phần thân túi của mình sử dụng mũi nửa kép nên phần thân hông cũng nửa kép ha lên hai xích sau đó móc vào ba chân xích mình vừa tạo đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép chân thứ ba nè một mũi nửa kép chân thứ hai một mũi nửa kép và chân thứ nhất một mũi nửa kép ta hình thành được một cái phần thân hông có độ rộng như thế này để móc tiếp các hàng tiếp theo lên cho mình hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại hàng phía dưới móc 3 mũi nửa kép tạo ra ba chân móc cho hàng thứ hai thì ta cũng móc ba chân này mỗi chân là một mũi nửa kép chân đầu tiên nè một mũi nửa kép chân thứ hai móc một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi nửa kép hoàn tất được hàng thứ hai ha và số mũi móc của hàng thứ hai bằng với số mũi móc của hàng thứ nhất tạo ra được một vụ rộng cho phần thân hông rồi thì lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều dài để mình có thể tạo được cái phần thân hông ha thì các bạn có thể đếm cho mình tổng số hàng móc của cái phần thân túi mà mình đạt được là bao nhiêu sau đó mình sẽ nhân đôi lên ta sẽ có được cái phần viền thân hông ở hai bên nè hai cạnh bên còn cái số hàng móc tiếp theo á mình sẽ viền lại ở cái phần ờ, đáy túi nè các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc và mình đo vào cái phần đáy túi này nó bằng với cái chiều dài của phần đáy túi là được ha hoặc là có thể đếm số mũi móc tương ứng với số hàng móc là được thì sau khi đã móc cho mình được một cái sợi dây có cái chiều dài như thế này rồi đây khi các bạn đưa vào phần thân hông nè tổng số hàng móc bên này nó sẽ bằng với tổng số hàng móc của phần thân hông còn ở cái phần đáy này nè ở đây mình tính được hai hàng mũi nửa kép ở phần thân hông nó sẽ tương đương bằng 3 mũi móc xích mà mình gây nên thì ở đây mình sẽ có được các cái hàng móc như thế này ha đây các cái mũi móc nó sẽ tương ứng để mình nẹp lại nè thì bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp lại ha ở đây lưu ý khi các bạn nẹp cái phần thân hông vào với cái mặt trước nè hoặc là mặt sau nè thì cái mặt phải của cái hàng móc mũi đơn mà mình nẹp á nó sẽ nằm cùng mặt so với cái mặt thân trước và thân sau của trái dâu ha tức là ta sẽ đặt cái mặt của trái dâu lên trước nè đưa cái phần thân hông ra phía sau để ý cho mình lúc này mình sẽ có các cái khoảng cách của thân chân móc thân chân móc của mũi nửa kép nè đây thì ta sẽ móc nẹp các cái hàng mũi đơn vào các cái thân chân móc ha chứ không móc vào chân móc đối với phần thân hông thì cũng vậy các bạn cũng móc cho mình vào các cái thân chân móc ha ở đây mình có bốn thân chân móc tính luôn cả hai xích nè thì mình sẽ móc vào cái thân chân móc này và thân chân móc bên này chừa lại hai cái mũi móc để mình tạo cái độ rộng cho cái phần thân túi nha đưa ra phía sau nè đưa cái mặt phải tức là cái mặt của trái dâu á ta sẽ đưa lên trên nè đâm kim vào chân móc đầu tiên của mặt trước trái dâu sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình vừa kết thúc của cái mặt thân sau á kéo cái chân móc này qua móc lên một mũi móc xích lúc này khi nẹp vào nè thì ở phía dưới mình có đo được là ba mũi móc đơn của mình hoặc là ba mũi móc xích của mình nó sẽ tương đương bằng với cái chiều cao của hai hàng móc thì các bạn sẽ nẹp cho mình vào cái thân chân móc đầu tiên một mũi móc đơn sau đó thân chân móc thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn đây mặt trước và thân hông nè nẹp vào với nhau móc vào cái thân chân móc thứ hai này hai mũi móc đơn như vậy là mình sẽ có cái hàng nẹp như thế này một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng một cái thân chân móc nó sẽ bằng với cái chiều cao của hai hàng móc thì các bạn sẽ viền tương tự cho các cái thân chân móc còn lại cho đến cuối ha hai thân chân móc nó sẽ tương đương với 3 mũi móc đơn thì ta sẽ móc vào thân chân móc đầu tiên một mũi móc đơn và thân chân móc thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân móc đây móc tương tự cho mình nè đâm kim vào hai thân chân móc song song với nhau móc vào một mũi móc đơn sau đó móc vào hai mũi móc đơn vào thân chân móc kế bên ha và mình sẽ nẹp tương tự cho đến cái phần đáy túi khi nẹp được đến cái phần đáy túi rồi nè thì chiều cao hai hàng móc nửa kép nó sẽ bằng với cái độ rộng 3 mũi ha thì ta sẽ đâm kim vào mũi đầu tiên và thân chân móc đầu tiên một mũi móc đơn mũi thứ hai và thân chân móc thứ hai một mũi móc đơn mũi xích thứ ba và thân chân móc thứ hai móc vào một mũi móc đơn đây ba mũi phía dưới với hai cái hàng mũi nửa kép này ha nẹp lại thành ba mũi móc đơn và nẹp tương tự cho mình cho đến hết cái đoạn này sau đó mình cũng nẹp tương tự cho cái phần thân hông bên cạnh ha sau khi đã nẹp cho mình được mặt trước và mặt sau vào cái phần thân hông rồi thì tiến hành cắt len ta sẽ có được cái độ rộng của phần thân hông như thế này ha đây độ rộng của phần thân hông cắt len đi ha như vậy là mình hoàn tất được một cái thân của trái dâu như thế này bây giờ mình sẽ tạo cái phần lá ở bên trên ha phần lá đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi móc lên cho mình hai mũi móc xích 1 2 ta đâm kim vào chân móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng đầu tiên với một mũi móc đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai ta có một chân móc thì chân móc đó móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ta hoàn tất hàng thứ hai với hai mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba sẽ có hai chân móc hai chân móc này mỗi chân móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè tiếp tục chân thứ hai hai mũi móc đơn ta sẽ tạo ra được bốn mũi móc đơn cho hàng thứ ba tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ tư có 4 chân móc thì chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc từ chân thứ hai trở đi mỗi chân là một mũi móc đơn còn cái chân móc cuối cùng thì móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ năm làm tương tự như hàng thứ tư ha tức là tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè mũi đầu móc hai mũi móc đơn cùng chân móc từ chân thứ hai trở đi mỗi chân làm một mũi móc đơn móc cho mình đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha chân cuối cùng này hai mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc thứ năm các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tức là tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc móc làm sao cho mình à, cho đến khi cái chiều rộng của cái phần lá mà mình tạo được ở đây nè các bạn sẽ so sánh cho mình với cái phần thân túi ta sẽ đạt được cái độ rộng của phần lá bằng 1 phần 3 so với tổng độ rộng của phần miệng túi nè móc làm sao cho ta chia được cái độ rộng của miệng túi ra làm 3 phần và phần lá nó sẽ chiếm 1 phần 3 ha thì khi đã đạt được cái độ rộng của phần lá rồi bằng 1 phần 3 so với miệng túi rồi thì mình sẽ móc lên các cái hàng móc không tăng mũi thì đối với hàng móc không tăng mũi cũng móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc không tăng mũi tức là mình không tăng mũi đầu và mũi cuối các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi móc đơn ha sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hè, cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đến cuối hàng rồi hàng này không tăng mũi ha chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn nè thì giúp cho cái phần à, lá của mình nó sẽ có cái độ cao lên và nó không có rộng ra ha móc lên một mũi móc xích cái hàng móc tiếp theo thì sẽ làm tương tự như hàng móc mình vừa móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn lúc này đếm cho mình tổng số hàng móc mà mình tăng mũi phía dưới được bao nhiêu hàng nè hàng thứ nhất là một mũi móc đơn hàng thứ hai là hai mũi móc đơn hàng thứ ba là bốn mũi móc đơn hàng thứ tư là sáu mũi móc đơn và hàng kế tiếp là tám mũi móc đơn năm hàng móc này là năm hàng móc tăng mũi thì tiếp tục móc thêm cho mình năm hàng móc không tăng mũi tính luôn hàng mà mình vừa móc ở đây ha mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn và ta không tăng mũi nha móc thêm 5 hàng cho mình Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều nhau không tăng mũi thì cái form lá của mình nó sẽ như thế này. Cái sợi len thừa ở cái phần đỉnh bên dưới nè, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình cái sợi len này ra phía sau. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Các bạn sẽ tạo cho mình hai cái chiếc lá tương tự như nhau như thế này để mình có thể tạo ra hai chiếc lá nằm chính giữa của mỗi bên ha sau đó sẽ tạo ra cho mình bốn chiếc lá có hai cái góc nhọn ở đầu đây thì cái chiếc lá có góc nhọn này nè các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái chiếc lá đầu tiên mà mình tạo tức là từ cái phần đáy lên đến cái hàng mà mình không tăng mũi nè móc tương tự cho mình như thế này sau đó mình sẽ tạo tiếp các cái hàng móc giảm mũi ha thì để móc tiếp các cái hàng dép giảm mũi nè quay ngược đầu móc lại giảm mũi tức là giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì mũi ở đầu bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn các chân móc còn lại mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn chưa ra hai chân móc cuối cùng khi móc đến chân móc cuối cùng rồi hai chân móc cuối cùng này chụm lại thành một chân thì cách chụm của mũi đơn như sau ha ta đâm kim vào chân kế cuối kéo lên qua chân móc sau đó tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên qua chân móc có ba mũi trên kim thì kéo qua hết ba chân trên kim lên một mũi móc xích như vậy là hàng này mình sẽ giảm được một mũi đầu và một mũi cuối ha tiếp tục quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo thì cũng tương tự giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè mũi đầu thì bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai các mũi chính giữa thì mỗi chân làm một mũi móc đơn còn hai chân móc cuối cùng chụm lại thành một chân ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng tiếp theo của mình còn bốn chân móc nè thì ta cũng giảm một mũi đầu và một mũi cuối tức là chân đầu tiên bỏ qua ha móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn cứ còn hai chân cuối cùng thì chậm lại thành một chân đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân trên kim móc lên một mũi móc xích hàng phía dưới mình vừa móc đó tạo ra được hai chân móc thì hai chân móc này ở cái hàng cuối cùng này bỏ qua một chân móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn lúc này mình còn lại một mũi móc rồi nè móc lên một xích kéo và cắt len lưu ý ở cái đoạn len này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha ta sẽ sử dụng đoạn len này để khâu các cái họa tiết lá vào với nhau và cái phần lá có bốn góc nhọn này tạo cho mình ra bốn chiếc lá tương tự như nhau và hai chiếc lá có một nửa đầu nhọn ha cái sợi len mà mình chừa ra dài nè đây khi ghép đôi lại nè mình sẽ tiến hành dùng các cái sợi len đó khâu các cái hạ tiết lá của mình vào với nhau ha sử dụng kim khâu len có cái đầu to và xỏ sợi len qua cái đầu kim ha để khâu vào thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các chân móc tương ứng với nhau thì lúc này mình có các cái chân móc của mũi đơn nè năm hàng móc mình không tăng mũi ở chính giữa và năm hàng móc mình giảm mũi ở đây thì mình sẽ tiến hành nẹp lại với nhau ha năm hàng với năm hàng nè đâm kim vào chân đầu tiên của cái phần thân giữa và cái chân cuối cùng của cái phần à, thân nhọn nè tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai và khâu tương tự cho mình cho đến khi được 5 cái hàng móc đó khâu đều với nhau rồi ha khâu đến điểm cuối cùng rồi cái sợi len này nè các bạn sẽ tiến hành dùng kim và mình giấu cái sợi len này vào trong các cái mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nè thì khi giấu len các bạn lưu ý cho mình nè mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc một nửa thôi ha sau đó đầu còn lại mình sẽ lùi lại một chân và mình khâu thì giúp cho cái sợi len của mình nó được cố định hơn nó không có bị tuột ha cắt sợi len thừa sau đó khâu phần còn lại vào cái thân này ha khi đã khâu hoàn tất cho mình ba chiếc lá hai chiếc lá nhọn vào hai bên của chiếc lá tròn ở giữa nè thì tiếp tục tạo cho mình thêm một cái phần lá ở bên hông còn lại và mình sẽ tiến hành nẹp cái phần lá này ở hai bên của trái dâu thì để nẹp vào rất là đơn giản ha một phần lá mình đặt ở mặt trước và một phần lá mình đặt ở phần sau nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa đây mình sẽ canh kim ở chính giữa của cái phần lá nha phần lá nhọn nằm chính giữa nè thì các bạn sẽ canh kim cho mình chính giữa sau đó lệch qua một hướng một tí ha để mình tạo cái phần cuốn thì các bạn có thể đâm kim cho mình lệch qua một hướng cũng được một bên ngắn và một bên dài nè đâm kim vào hai chân móc song song với nhau sau đó mình sẽ đưa cái sợi len ra phía sau chừa một đoạn len vừa đủ dài để mình giấu sợi len thừa ha đưa ra phía sau nè sau đó kéo cái sợi len này qua chân móc móc lên một mũi móc xích lúc này mình sẽ đâm kim vào từng chân móc song song với nhau mỗi chân móc đó mình sẽ móc một mũi móc đơn ha ta sẽ đâm kim vào hai thân chân móc song song và móc vào một mũi móc đơn nè tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn và nẹp hai cái phần thân lại với nhau khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta không phải cắt len nhiều móc tương tự cho mình đây nẹp lại cái phần lá với cái phần thân túi đối với cái phần lá nằm chính giữa ta thấy rõ được cái mũi móc thì mình có thể nẹp được vào trong các cái chân móc còn lúc đối với cái phần lá nhọn nè thì nó sẽ có các cái thân chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc mà mình móc thân chân móc đó ha đây cứ móc vào hai chân song song với nhau và móc vào một mũi móc đơn là được để ta nẹp cho cái phần lá của mình nó được căng ra ha nẹp tương tự cho mình cho đến cái phần thân hông móc nẹp được đến phần thân hông rồi nè lúc này mình sẽ còn cái phần thân hông ở bên này thì để nẹp cho cái phần thân hông của mình nó được nhỏ lại á mình sẽ có hai cái thân chân móc ở cái phần thân hông thì hai cái thân chân móc đó ta sẽ đâm kim vào các cái chân móc hai chân móc chính giữa đó luôn ha các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một mũi thì phần thân hông nè hai cái đường móc nằm chính giữa ha đâm kim vào cái chân móc thứ nhất kéo lên đâm kim vào chân thứ hai kéo len sau đó kéo qua ba chân trên kim thì hai mũi của phần thân hông mình chụm lại được thành một mũi ha bây giờ mình sẽ di chuyển kim đến cái phần thân còn lại mặt trước còn lại của cái trái dâu á thì ta sẽ đâm kim vào các cái chân móc song song với nhau lúc này mình sẽ nẹp cái phần lá vào và ta cũng lần lượt đâm kim vào các chân móc của phần lá tương đương với các chân móc của phần thân phần miệng túi á hai chân song song như thế này và móc vào một mũi móc đơn ha viên tương tự cho mình cho cái phần lá này cho đến hết sau khi mình đã nẹp lại cái phần lá với miệng túi lại với nhau rồi thì à, đến cái điểm kết thúc nè cái phần lá của mình nó sẽ được gắn vào như thế này ha còn đây là phần bên trong của miệng túi nè các bạn có thể đựng phụ kiện vào bên trong thoải mái ha Đến điểm kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Để tạo cái phần cuốn cho cái trái dâu của mình á thì các bạn tiếp tục tạo cho mình các cái hàng móc mũi đơn nằm chính giữa của cái phần uh, lá ha. Thì cách tạo cái phần cuốn như sau nè. Khi mình lên một mũi móc xích rồi ha, ta tiến hành quay ngược đầu móc lại. Lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời kết thúc cái phần viền á, móc vào đó một mũi móc đơn sau đó tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn những bạn nào thích cái phần cuốn của mình nó to hơn á thì các bạn có thể móc 4 hoặc là 5 mũi móc đơn cho mỗi hàng móc ở phần cuốn còn ở đây mình chỉ móc lên hai mũi móc đơn thôi nè thì móc tiếp lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo có hai chân móc nó sẽ tạo ra được hai mũi móc đơn cho hàng móc tiếp theo ha mỗi chân tay móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần cuốn của mình nó đạt được một cái chiều cao tương ứng với cái chiều cao của phần tân túi mà các bạn đang móc ha thì ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 3 hàng móc cho phần cuốn mỗi hàng ta sẽ có hai mũi móc đơn đạt được chiều dài rồi thì móc lên một xích kéo và cắt len vuốt cho mình cái sợi len cho cái mũi nó nhỏ lại nè sau đó ta cắt len và giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ta sẽ hoàn tất được một cái phần cuốn của trái dâu như thế này tiếp tục tạo cho mình một cái phần cuốn tương tự đối với mặt còn lại ha sau khi đã hoàn tất được hai cuốn của trái dâu rồi nè thì mình sẽ tiến hành tạo dây các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo lên qua vòng tròn nè sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi, móc lên một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để ta gấp đôi lại cũng có thể đeo vào cái phần vai ha. hoàn tất được cái sợi dây xích rồi gặp đôi lại nè nó cũng có cái độ rộng để mình có thể đeo qua cái phần vai rồi tức là cái mẫu này là mẫu kẹp nách đó ha thì các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len ra sau đó cắt len sử dụng kim móc ta sẽ đâm cái sợi dây này luồn qua một phần thân hông của cái phần thân túi nè các bạn có thể đâm kim cho mình vào chân móc nằm chính giữa của bên thân hông ha đâm từ trong ra ngoài cũng hoặc là từ ngoài vào trong cũng được sau đó kéo cái sợi dây qua chân móc mình sẽ đưa hai cái đầu dây này đây đo cho nó bằng nhau như thế này còn hai cái đầu còn lại á các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình một đầu thì mình xỏ từ trong ra ngoài cùng vào một chân móc ha đầu thứ hai thì xỏ từ ngoài vào trong hai đầu dây này mình sẽ cột lại một guốc sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc sau khi đã giấu được hai sợi len thừa thì mình sẽ hoàn tất được một cái sợi dây để mình có thể đeo một bên vai ha còn đối với hai mặt trước và sau của thân túi các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len màu trắng mình xỏ kim khâu vào sau đó mình sẽ khâu các cái họa tiết đường nổi để tạo cho cái phần thân túi của mình nó thêm xinh xắn hơn ha các bạn có thể đâm cho mình vào các cái điểm bất kỳ nè thì như vậy là mình sẽ tạo được điểm nhấn cho cái phần thân túi của mình nè đây mặt trước cũng như là mặt sau ha thì như vậy là mình vừa hoàn tất xong một mẫu túi hình trái dâu khổng lồ như thế này các bạn cũng có thể thay màu khác để có thể phù hợp với trang phục mà các bạn sử dụng ha còn đối với cái phần miệng túi ở bên trên á nếu mà các bạn muốn cho cái phần miệng túi của mình nó được khóa lại á thì ở hai bên cái phần mà mình tạo cái cuốn ở đây nè mình có thể khâu thêm nút hoặc là có thể khâu những cái miếng dán để mình à, có thể đính dán lại ha cho cái phần miệng túi của mình nó không bị hở nè như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo bên vai hình trái dâu xinh xắn như thế này chúc các bạn thành công